Xin chào tất cả các đồng chí giáo viên mà chúng ta đang quan tâm đến cái việc dạy học online bằng cái cách là chúng ta ứng dụng cái phần mềm Zoom trong quá trình dạy học. Thì bản chất phần mềm này thực chất là người thiết kế ra là phục vụ cho cái việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Thế nhưng mà ở bên giáo dục chúng ta thì chúng ta đã vận dụng linh hoạt và có một chút lấn sân chúng ta đã sử dụng cái phần mềm này để vào công việc dạy học online chúng ta trước hết là cái việc mà chúng ta tìm kiếm và chúng ta tải về cài đặt cái phần mềm này ở trên ờ, máy tính cũng như ở trên điện thoại di động để phục vụ cho cái việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh thì cái này tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể làm được rồi bởi vì ở trên internet nó có rất nhiều bài hướng dẫn à, với hơn nữa là những cái thao tác nó rất là đơn giản thì trong cái ờ, video lần này thì tôi muốn ờ, trao đổi và cũng muốn ờ, chia sẻ một số cái thiết lập khác để cho chúng ta là giáo viên chúng ta có thể vận dụng cái phần mềm này để chúng ta chủ động hơn trong quá trình chúng ta dạy học online thì đối với phần mềm này học sinh muốn tham gia vào lớp học của chúng ta thì các em phải biết được ID và thậm chí phải biết được mật khẩu để em đăng nhập thì ở trong cái ứng dụng này nó có hai cái loại ID một cái loại à, tĩnh và một cái loại động đối với ID động thì mỗi một lần là chúng ta khởi động và sử dụng phần mềm thì hệ thống nó sẽ tạo ngẫu nhiên cho chúng ta và chúng ta sẽ lấy cái ID à, động nó như sau chúng ta ấn vào cái biểu tượng này Và các thầy cô nhìn ở phía bên tay trái này, nó có cái biểu tượng chấm than màu đen này. Thì à, ta nhấn chuột vào đây. Thì cái dòng này chính là ID. Và dòng này chính là mật khẩu. Chúng ta có thể gửi cho học sinh cái ID, cái mật khẩu này để các em tham gia vào trong quá trình học tập trực tuyến. Còn nếu chúng ta không muốn gửi ID mật khẩu thì chúng ta có thể copy cái đường link này và chúng ta gửi ở trên à, à, Gmail hoặc là nhóm Zalo, nhóm Facebook thì học sinh nó không cần phải ID mật khẩu nó click vào cái link này thì cũng có thể tham gia phòng học được. Thế thì qua quá trình mà trải nghiệm đối với cái ứng dụng này tôi thấy là cái ID động này nó có các ưu nhược điểm như sau. Nó theo bản thân tôi thấy. Cái à, ưu điểm đó là khi mà chúng ta đăng nhập vào trong phòng họp bằng ID động thì cái tốc độ đăng nhập nó nhanh hơn còn à, có một cái nhược điểm đó là bởi vì cái bản miễn phí này chúng ta chỉ được sử dụng à, dạy học tối đa là 40 phút. Tất nhiên là những cái lần đầu mà chúng ta cài đặt đấy thì chúng ta sử dụng nó thoải mái nhưng chỉ được một thời gian thôi. Sau đó hệ thống sẽ tính chúng ta chỉ được khoảng à, 40 phút là tối đa. Chính vì vậy à, khi mà chúng ta tổ chức dạy học nếu mà quá thời gian 40 phút này thì chúng ta phải đăng nhập lại và đương nhiên thì hệ thống nó sẽ tạo ra một cái dãy số ID và mật khẩu khác so với ban đầu. Thì như vậy chúng ta lại phải copy và chúng ta gửi cho học sinh một lần nữa để các em đăng nhập lại. Như vậy nó có cái sự bất tiện. Thì đó là cái liên quan đến vấn đề ID và mật khẩu. Đó là ID động. Còn bây giờ chúng ta muốn có ID tĩnh và cái mật khẩu chúng ta tạo ra thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta muốn à, lấy được ID tĩnh, tức là cái ID này nó không thay đổi trong suốt quá trình mà chúng ta giảng dạy. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng có cái camera này, có cái à, mũi tên nó sổ xuống đây. Như vậy khi chúng ta nhấn vào thì chúng ta theo cái đường chỉ dẫn này vào cái chỗ PMI setting này thì tại cái ô này chính là địa chỉ ID tĩnh của chúng ta có nghĩa là địa chỉ này nó sẽ cố định trong mọi lần chúng ta sử dụng cái phần mềm này còn ở cái dòng bên dưới này là cái mật khẩu của chúng ta tự tạo ra thì mặc định là nó không có cái dấu kiểm ở đây tức là chúng ta chỉ cần cung cấp cho học sinh ID mà các em không cần một mật khẩu thì học sinh cũng có thể vào được thì qua quá trình kiểm nghiệm nếu chúng ta để mặc định như thế này thì cái tốc độ mà học sinh nó truy cập vào nó sẽ bị à, chậm cho nên chúng ta nên tạo được cái mật khẩu tương ứng bằng cách à, chúng ta nhấn vào đây còn mật khẩu thì nó tối đa có 10 ký tự thì chúng ta tùy chọn chúng ta gõ như thế nào tùy chúng ta và chúng ta ấn lưu lại đó là cái ID và mật khẩu tĩnh Thế thì trước khi mà chúng ta tổ chức dạy học online đối với cái phần mềm Zoom này có một số tình huống mà chúng ta thấy nó phát sinh ngoài ý muốn. Đó là khi chúng ta dạy học thì à, chúng ta sẽ cung cấp ID và mật khẩu để cho học sinh học. Tuy nhiên là cái ID mật khẩu này nó sẽ đến với những cái đối tượng học sinh, những đối tượng lạ mà chúng ta không mong muốn. Cho nên đôi khi chúng ta đang tổ chức dạy học thì có những cái đối tượng lạ họ đã biết được ID và mật khẩu họ vào cái phòng dạy học chúng ta và họ sẽ có những hành động rất là khiếm nhã hoặc là gây quấy rối trong quá trình ta dạy học. Chính vì thế, à, theo tôi thì trước khi dạy học chúng ta nên tạo ra một cái phòng gọi là cái phòng chờ của học viên. Thì khi học à, viên mà đăng ký tham gia vào lớp học thì học viên đó phải được sự đồng ý của chúng ta và chúng ta cho vào phòng học chính thức thì học viên đó mới được vào học. Và bây giờ để thiết lập cái chức năng đó thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Trước hết là trên máy tính chúng ta chúng ta vào cái biểu tượng à, cái tài khoản chúng ta đây. Sau đó chúng ta ấn vào cái à, chữ này, My Profile này. Thì đến đây chúng ta sẽ nhấn vào cái à, chỗ cài đặt này, chỗ setting này. Và chúng ta kéo xuống dưới chúng ta tìm đến cái chức năng tạo ra phòng chờ. Đây. Thì chúng ta sẽ nhấn chọn vào chỗ này. Và sau khi nhấn chọn xong thì để cho nó cập nhật cái chức năng này chúng ta sẽ tắt đi. và thậm chí chúng ta có thể tắt cả tắt cái ứng dụng này đi sau đó chúng ta mở lại để cho nó thiết lập và sau khi tắt ứng dụng chúng ta mở lại thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ này để chúng ta tạo ra phòng chờ vào cái biểu tượng camera này cái chỗ mà vừa rồi chúng ta lấy cái ID ID tĩnh đấy chỗ này sau đó chúng ta vào chỗ PMI setting này thì sau khi chúng ta nhấn vào đây ở cái chỗ ờ, Equan này Option này chúng ta sẽ nhấn vào cái mũi tên sổ xuống này thì ở trong đây theo như mặc định thì hai cái dấu này nó chưa được tích vào đây nó để trống thì chúng ta sẽ tích vào đây ở đây chúng ta sẽ kích hoạt cái chức năng tạo được phòng chờ và cái chức năng ở bên dưới đó có nghĩa là khi mà học viên muốn ờ, từ phòng chờ vào phòng họp chính thức thì chúng ta phải học viên đó phải được cái sự đồng ý của cái người quản trị thì mới vào được và chúng ta nhấn lưu lại như vậy là cái thiết lập đầu tiên để chúng ta có thể tạo ra một cái phòng chờ để chúng ta sẽ chủ động trong quá trình chúng ta thêm học sinh vào lớp học để tránh những tình huống phát sinh ngoài ý muốn Thì sau khi chúng ta tạo được ra cái phòng chờ vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập trong quá trình giảng dạy. Chúng ta sẽ vào như sau. Và bây giờ giả sử có một học sinh chuẩn bị đăng nhập vào trong hệ thống chúng ta để học. Và như vậy chúng ta thấy ở trên màn hình chúng ta khi mà có một học viên mới đăng ký vào thì nó ở chế độ phòng chờ. Thì chúng ta nhấn vào đây. Thì phía trên này chính là phòng chờ. Trong đây có một học sinh nó có tên là học sinh 1. Thì nếu mà chúng ta duyệt để cho học sinh này nó tham gia lớp học chúng ta sẽ nhấn vào cái chỗ này. Cái biểu tượng này còn nếu chúng ta không muốn cho vào chúng ta ấn bên ở à, bên này để loại nó ra. Ví dụ như đây chúng ta đồng ý khi mà chúng ta kiểm diện đúng là học sinh của ta rồi, xác nhận xác nhận được thông tin chúng ta sẽ cho vào trong phòng học. Đó, như vậy là sau khi chúng ta thiết lập thì học sinh này đã được vào trong phòng học chính thức. Ngoài cái sự thiết lập đó thì trong quá trình chúng ta giảng dạy nếu như mà chúng ta cảm thấy mà số lượng học viên của chúng ta, học sinh chúng ta đã triệu tập đầy đủ thì chúng ta có thể khóa phòng lại để tránh những tình huống mà khi chúng ta đang giảng dạy có những học sinh sẽ vào muộn thì học nó sẽ không được à, theo kiến thức một cách liền mạch hệ thống thì chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng này, cái chữ mo này và sẽ ấn vào cái à, chức năng là lock meeting có nghĩa là ta khóa cái phòng vào thì khi chúng ta khóa vào thì bất kỳ một học sinh nào muốn đăng nhập vào kể cả có được ID mật khẩu sẽ không thể thực hiện đăng nhập được Thế bây giờ còn một số cái thiết lập khác nữa ví, ví dụ như à, trong quá trình chúng ta vào dạy học chính thức ta chia sẻ một cái màn hình để chúng ta vào quá trình dạy học thì à, thực tế trong quá trình chúng ta dạy học thì đôi khi bên phía học sinh nghe cái tiếng giảng của chúng ta nó không được rõ nét thì trong tình huống đó trước khi chúng ta vào giảng dạy chúng ta nên chọn vào chức năng này thì à, cái chức năng này nếu chúng ta vào trong màn hình chính mà nó ẩn đi chúng ta cho chuột lên phía trên này tự nó hiện lên cái dòng bên trên này chúng ta vào cái chỗ mo này chúng ta chọn cái chức năng là share computer sao có nghĩa là chia sẻ âm thanh trong máy tính thì khi ta tích chọn chỗ này thì âm thanh mà phát ở trong máy tính chúng ta nó như thế nào thì học sinh sẽ nghe rõ y như vậy nó sẽ không bị à, tạp âm và không bị à, rè không có cái cảm giác bị rú âm trong quá trình chúng ta dạy học thêm một phát sinh nữa đó là trong quá trình mà chúng ta dạy học thì à, à, đôi khi học sinh họ sẽ viết vẽ bậy ở trên màn hình chúng ta đang giảng nó sẽ gây ra mất tập trung thì à, khi vào giảng dạy chính thức nếu chúng ta muốn tắt cái chức năng đó chúng ta sẽ ấn vào cái nút mo này và chúng ta sẽ tích chọn vào cái chỗ này cái dòng này thì khi mà chúng ta tích chọn vào cái dòng đấy thì ở trên cái giao diện học của học sinh ở trên ờ, máy tính hoặc là trên điện thoại thì cái chức năng cái bút vẽ này nó sẽ bị ẩn đi và học sinh sẽ không thể vẽ được. Còn nếu như mà chúng ta trong quá trình dạy học vẫn muốn để cho học sinh ờ, vẽ ở trên màn hình bằng cách khi các em tô vào, các em khoanh vào những cái phương án, các câu hỏi mà chúng ta cần có sự lựa chọn thì để kiểm soát được học sinh nào nó vẽ trên màn hình thì chúng ta sẽ chọn vào chức năng này cái dòng bên dưới này thì khi chúng ta chọn vào cái chức năng này thì học sinh mà vẽ trên màn hình thì sau khi học sinh vẽ thì nó sẽ hiện được ra tên học sinh ở ngay bên cạnh ta lấy ví dụ như sau nhé đây chúng ta thấy không học sinh 1 vừa vẽ thì nó hiện lên sau khi học sinh vẽ thì nó hiện lên như vậy ta lấy ví dụ xóa đi để thực hiện lại à, bây giờ bên phía học sinh giả sử có học sinh nó vẽ trên màn hình thì chúng ta theo dõi này thì sau khi các em vừa vẽ xong kết thúc thì tên của học sinh đó sẽ hiện lên đây học sinh một vừa vẽ đó Và có một cái điều mà chúng ta cũng cần kiểm soát ở trong quá trình dạy học đó là khi dạy học thì đôi khi có những nhóm học sinh, những học sinh sẽ tự động chat với nhau thì nó làm cho quá trình chúng ta dạy nó sẽ bị à, phân tán. Thì muốn à, kiểm soát cái việc học sinh chat cho nhau một cách tùy tiện trong quá trình ta dạy học thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Ấn vào cái nút mo này và chúng ta vào chức năng chat này. Thì à, tại đây Chúng ta muốn chat giếng học sinh nào chúng ta sẽ ấn vào tên học sinh đó hoặc chúng ta để mặc định ở trên đây là chúng ta chat một câu, nhắn tin một câu thì toàn bộ học sinh ở trong phòng học sẽ nhận được tin nhắn này. Nếu như chúng ta muốn thiết lập thì sẽ ấn vào cái à, nút có cái dấu ba chấm này. Thì ở đây mặc định trong phần mềm nó có tùy chọn này có nghĩa là tất cả mọi người và học sinh đều có thể chat qua lại với nhau. Nếu như chúng ta muốn thiết lập để chỉ có một mình chúng ta là người dạy học có thể chat được và nhắn tin được thì chúng ta nhấn vào đây. Còn nếu mà chúng ta muốn thiết lập để không ai có thể nhắn tin được trong quá trình chúng ta dạy học, chúng ta nhấn vào chỗ no one này. Và một cái thiết lập cuối cùng đó là trong quá trình mà chúng ta dạy học thì bởi vì học sinh à, các em bật mic và các em sẽ nói làm cho phòng học chúng ta nó ồn. Thì trong tình huống đó chúng ta trước khi dạy học thì chúng ta nên tắt toàn bộ mic học sinh đi. Chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng này. Và sẽ nhấn vào chỗ này để chúng ta tắt toàn bộ mic học sinh đi. Thì hôm nay nó không gây ồn lớp nữa mà chỉ có người quản trị viên. Có nghĩa là là chúng ta dạy học thì học sinh mới nghe thấy tiếng chúng ta thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn kích hoạt mic trở lại, chúng ta sẽ ấn vào cái nút bên cạnh này. Thế trong tình huống mà chúng ta chỉ muốn cho một học sinh nào đó phát biểu thì chúng ta sẽ chọn vào cái học sinh tương ứng này và ấn ở bên cạnh này. Và chúng ta có thể là ấn cái à, bên đây để cho học sinh kích hoạt lại micro để phát biểu. Hoặc là chúng ta có thể chọn cho học sinh này làm quản trị của phòng. Thay chúng ta điều khiển quá trình học tập thì sẽ ấn vào cái chút cái nút à, more này và chọn cái chức năng Make Hot này. thì cái chức năng mà chúng ta chọn một học sinh nào đó để làm quản trị trong phòng học thay chúng ta nó có một cái tác dụng như sau có nghĩa là khi chúng ta dạy học học sinh chúng ta sẽ kết nối đồng thời một lúc hai tài khoản một tài khoản ở trên máy tính của chúng ta và một tài khoản thứ hai là một tài khoản ở trên à, điện thoại di động. Giả sử ở đây tôi có đồng thời một lúc hai tài khoản, tài khoản chính là Nguyễn Hữu Biển đây và một tài khoản phụ đóng vai trò có tên là học sinh 1 này. Thế thì khi chúng ta dạy học chúng ta muốn chuyển chế độ chúng ta sang chế độ viết tay hoặc chúng ta muốn à, soi camera lên trên bảng chúng ta viết thì chúng ta sẽ cấp quyền cho cái tài khoản phụ chúng ta ở trên điện thoại di động và chúng ta sẽ thiết lập cho cái chế độ camera camera sau và chúng ta soi vào trong quyền vở sau đó chúng ta sẽ thực hiện viết lời giải hoặc chúng ta có thể soi cái camera này lên trên bảng với một cái giá đỡ chúng ta dạy học viết bảng bình thường và chúng ta muốn kết thúc muốn kết thúc thì à, chúng ta sẽ nhấn vào cái nút ở bên tay phải này để chúng ta ngắt cái quyền quản trị của cái học sinh chúng ta vừa chỉ định và cũng chính là cái à, tài khoản ở trên cái điện thoại chúng ta đấy thì nó sẽ trở về bình thường và bây giờ chúng ta sẽ nắm quyền quản trị bình thường thì à, trên đây là một số cái à, trao đổi và cái chia sẻ hy vọng là tất cả các đồng nghiệp, các giáo viên chúng ta có thể vận dụng một cách linh hoạt và trong quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta còn phát hiện ra một số chức năng nó thú vị hấp dẫn khác thì mong chúng ta cùng chia sẻ lẫn nhau để sao cho chúng ta ứng dụng cái phần mềm này để vào quá trình dạy học online nó được hiệu quả. Cảm ơn tất cả các thầy cô chúng ta đã chú ý theo dõi trong cái video này.